quý vị và các bạn, sáng nay tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng với Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao tặng 50 bồn chứa nước cho các chốt biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên. Trong những tháng đầu năm 2021, trước diễn biến của tình hình hạn hán xâm nhập mặn gây khó khăn cho cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng, hiện đang đóng chốt trên tuyến biên giới huyện Giang Thành, thành phố Hà Tiên nhằm phòng chống buôn lậu, chống nhập cư bất hợp pháp và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cho vậy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động Tập đoàn Tân Á Đại Thành hỗ trợ 50 bồn chứa nước, dung tích 500 lít mỗi bồn để kịp thời phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang các tiến đồn biên phòng của mình hiện tại cái trong cái vấn đề mà phòng chống ờ, dịch bệnh ờ, Covid thì các chiến sĩ biên phòng gần như là rất là khó khăn về nguồn nước thì với sức mạnh của tập đoàn Tân Ái Đại Thành luôn luôn là với châm ngôn là phồn binh cuộc sống Việt thì tập đoàn Tân Ái Đại Thành cũng hàng năm mình cũng trích một cái ngân sách của công ty để hỗ trợ cùng với các chiến sĩ biên phòng để cung cấp được những thiết bị chứa nước thiết thực để cho hỗ trợ được cho các chiến sĩ đồng bào đặc biệt là các chiến sĩ cùng biên giới để họ để mà có cái được cái sinh hoạt tốt hơn để để cùng à, bảo vệ cái cái lãnh thổ quốc gia Thời gian qua, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được lực lượng chức năng trên tuyến biên giới, đặc biệt là bộ đội biên phòng, triển khai thực hiện tốt, qua đó góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào nội địa, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Kiên Giang thực hiện đạt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế. Từ khi dịch bùng phát đến đây chúng tôi đã tăng cường các cái chốt trên biên giới từ ban đầu là 70 chốt lên đến nay là hơn 80 chốt. Đó và tất cả các lượng tàu là đưa ra trên biển đấy, để là bảo đảm tốt nhất cái việc chốt chặn không chỉ là trên bộ và trên biển để ngăn chặn tốt nhất cái việc xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Thông qua hoạt động trao tặng bồn chứa nước cho bộ đội biên phòng hiện đang đóng chốt trên tuyến biên giới huyện Giang Thành, thành phố Hà Tiên, chính là nguồn động viên tinh thần giúp cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, chống nhập cư bất hợp pháp và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với cái phần quà của tập đoàn à, tăng Á Đại Thành thì à, bản thân tôi thấy thì à, sẽ giúp ích cho điều kiện sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ kép về phòng chống dịch Covid thì sẽ đảm bảo cuộc sống tốt hơn. Bản thân tôi cùng với cán bộ chiến sĩ sẽ luôn cố gắng hứa quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hiệu quả trong phòng chống dịch Covid và quản lý bảo vệ biên giới trên tuyến biên giới. Từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện đến nay, với sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao của các cấp các ngành, đặc biệt là bộ đội biên phòng và các lực lượng tuyến đầu đã giúp cho tỉnh Kiên Giang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, ngăn chặn người nhập cư trái phép qua tuyến biên giới, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.